Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay à, tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà Tiếp theo ở phường Hà Cầu Ngôi nhà nằm ở ngay trường cấp 3 Lê Lợi đó các bạn nhé Ngôi nhà diện tích là 30m2 xây 5 tầng Và đang à, chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng Hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa ngôi nhà đây Các bạn có thể quan sát phần ngõ là đều được chúng tôi nát gạch đỏ rồi Ngõ trước nhà rộng 3m các bạn Và đây là phần à, mặt tiền của tầng 1 ngôi nhà đây về phần à, mặt tiền của tầng 1 ngôi nhà thì đều được chúng tôi à, ốp từ đá granite. Và phần à, cửa sẽ được làm cửa hai lớp. Bên ngoài sẽ là cửa sắt phun sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhựa loại thép đây. Đây này quan sát lại một lần nữa. Và phía trên này chính là mặt tiền của ngôi nhà. đều được sơn tất cả đều được sơn rồi ngôi nhà này bây giờ chỉ việc dọn đồ về ở thôi và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn vào tầng 1 của ngôi nhà các bạn nhé ở tầng 1 của ngôi nhà sẽ được chia làm ờ, phòng khách phòng ờ, ăn và bếp đây các bạn này hiện tại là không gian này chính là không gian của phòng khách rất là rộng à, về phòng khách của ngôi nhà thì à, à, đang có hiện tại đang có hệ thống trần thạch cao này đóng cửa sổ hệ thống dây cáp chờ và đèn led chiếu sáng đây chúng ta có thể quan sát và phía ờ, bên này là chính là phòng bếp của ngôi, ngôi nhà đây về phần bếp của ngôi nhà thì uh, tủ bếp đều được làm từ gỗ thoát đào gỗ thịt sơn trắng và phần uh, mặt bếp thì sẽ được làm từ đá đen đây chúng ta có thể quan sát đây và phần trâu rửa thế là inox 304 các bạn nhé đây và trên đây là chính là phần à, ốp ờ, gạch ốp bếp đây gạch trang trí rất là đẹp rồi đây chúng ta quan sát lại một lần nữa về không gian à, tầng 1 của ngôi nhà ở ngoài ra thì ở tầng 1 ngôi nhà này thì có thêm một cái nhà vệ sinh phụ các bạn đây là không gian của nhà vệ sinh phụ đây à khóa mất rồi trong nhà vệ sinh phụ này thì có một cái bồn cầu và có hệ thống máy bơm các bạn nhé hệ thống máy bơm để bơm ờ, lên test ờ, nước ấy tiếp theo đây là chính là phần ờ, cầu thang về phần cầu thang thì được làm từ đá bình định đá tự nhiên đây chúng ta có thể nhìn thấy và bên đây là tay vị về phần tay vịn thì đều được làm từ gỗ trò rất là chắc tiếp theo thì tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 trên tầng 2 của nhà thì sẽ chia một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây chúng ta vào này vào quan sát phòng à, ngủ ở tầng 2 đây à, về tầng 2 của ngôi nhà thì à, bao gồm hệ thống trần cao này hệ thống cửa sổ cửa thông phòng à, hệ thống um, ổ cắm dây cáp chờ và hệ thống đèn chiếu sáng đây đèn tip và đèn nếp. cái phần cửa sổ này thì sẽ làm là từ cửa à, bên trong sẽ là cửa sắt song sắt còn bên ngoài sẽ là cửa nhựa loại thép cửa cách âm rất là tốt và tiếp theo đây là chính là cửa thông phòng của ngôi nhà về cửa thông phòng thì sẽ làm từ gỗ trò các bạn đây đúng nào còn à, một lượt sơn nữa và đánh bóng nữa là xong và tiếp theo đây thì chính là nhà vệ sinh của ngôi nhà cũng bao gồm hệ thống ờ, bồn cầu này đầu chờ mình ờ, nóng lạnh này hệ thống sen cây và hệ thống lavabo đây là gương chúng ta quan sát từ bên trong ra các bạn nhé nhà vệ sinh này tương đối rộng đấy và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 à, của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 2 cũng bao gồm một phòng ngủ một à, phòng vệ sinh đây chúng ta có thể ngắm qua cũng như vậy đây thì bên này là nhà vệ sinh còn tiếp theo này thì à, chúng ta sẽ lên trên tầng 4 à, ngôi nhà thì có tầng 2 tầng 3 tầng 4 đều như nhau mỗi tầng chia một phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh thôi không khác gì nhau cả tổng ngôi nhà này sẽ được 3 phòng ngủ 4 nhà vệ sinh đây chúng ta có thể vào không gian à, phòng ngủ của tầng 4 đây rất là thoáng và rộng ngôi nhà này thì, ờ, chỉ khoảng nửa tháng nữa là chúng ta có thể dọn đồ về ở rồi đây là nhà vệ sinh của tầng 4 đây đặc biệt là ngôi nhà này phía đằng sau có thêm một cái cửa sổ rất là rộng vì đằng sau có khoảng đất đúng không nên là rất là sáng cái ngôi nhà ngôi nhà này phía trước phía sau đều sáng cả tiếp theo đây là chúng ta sẽ lên trên tầng 5 trên tầng 5 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm ờ, không gian của phòng thờ đây chúng ta có thể nhìn thấy được không gian này sẽ là không gian phòng thờ này rất là rộng bên đây là hệ thống ờ, hành lang này đây là nhìn từ trên xuống rất là sáng đây phía ngoài là sẽ chính là sân phơi của ngôi nhà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 gần chỗ chợ Hà Đông và trường cấp 3 đây Lợi thôi đang ờ, được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 550 triệu đồng giá có thương lượng ờ, đã bao gồm thuế phí sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng ngoài ra thì khu vực này chúng tôi còn ờ, xây dựng tương đối là nhiều nhà nữa nếu các bạn có nhu cầu mua nhà có thể bấm theo dõi kênh hoặc là liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở trên video xin cảm ơn và hẹn gặp lại